thủa nọ đức phật ở nước xá vệ tại rừng kỳ đà trong giường của ông cấp cô độc cùng với đại chúng tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Khi ấy gần đến giờ thỏ trai, Đức Thế Tôn đắp y, mang bác vào thành dương xá. Đến từng nhà theo thứ lớp mà khất thực. cất thực xong Ngài trở về tinh xá Sau khi thọ trai xong Ngài dẹp y bát Rửa chân Trải tọa cụ Ngồi tại giảng đường khi ấy trưởng lão tu bồ đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy bày áo giai hữu gối mặt quỳ xuống đất chấp tay cung kính mà bạch phật rằng hy hữu thế tôn đức như lai khéo hộ niệm cho các vị bồ tát phát nguyện lớn muốn chứng được phật quả cũng khéo dẫn dắt các vị bồ tát này bạch thế tôn nay con xin được hỏi người hàng thiện nam tử thiện nữ nhân có thiện căn sâu dày phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác nên làm sao trụ làm sao hàng phục cái tâm lành thay lành thay này tu bồ đề thật như lời ông nói như lai khéo hộ niệm cho các vị bồ tát phát nguyện lớn muốn chứng được phật quả cũng khéo dẫn dắt các vị bồ tát này nay ông hãy lắng nghe cho thật kỹ ta sẽ vì ông mà nói lại cũng vì ông mà tuyên nói chánh pháp kỳ diệu sâu xa khó nghĩ bàn hàng thiện nam tử thiện nữ như, sau khi phát tâm vô thường tránh đẳng chánh giác nên hành trì như vậy mới có thể an trụ cái tâm kia cũng chỉ có làm như vậy mới hàng phục được cái tâm kia và dạ, bạch thế tôn con nguyện xin cung kính nghe không dám sao lãng các vị bồ tát lớn đã phát nguyện mong cầu chứng quả phật vô thượng nên như thế này mà hàng phục cái tâm kia bất luận là các loài chúng sanh hoặc là loài thai sanh hoặc là loài nõn sanh hoặc là loài quá sanh hoặc là loài thấp sanh cho tới loài có hình sắc hoặc không có hình hoặc có tưởng hoặc không có tưởng hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng thế gian có tất cả những loại chúng sanh như thế, ta điều độ quá khiến cho chúng vào vô dư niết bàn quá độ như thế vô lượng vô biên chúng sanh vào niết bàn mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ vì sao vậy này tu bồ đề nếu bồ tát còn có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tất gì ấy chẳng phải là bồ tát giác ngộ bồ tát trong lộ trình tu hành bố thí đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí chẳng trụ nơi sắc thanh hương trì sục pháp để bố thí này tu bồ đề nếu bồ tát bố thí mà chẳng trụ nơi tướng thì được phước đức không thể nghĩ bàn khó có thể tính đến được Này tu Bồ Đề Hư không ở phương Đông Tây Nam Bắc Bốn phương trên dưới Có thể nghĩ lường được không? Bạch Thế Tôn Không thể nghĩ lường được Này tu Bồ Đề Bồ Tát không trụ tướng mà bố thí Phước đức cũng lại như thế Không thể nghĩ được Này tu Bồ Đề Bồ Tát vì muốn trên cầu thành Phật Đạo Dưới quá độ chúng sanh Trong khi giáo hóa chúng sanh Nên y như vậy mà tu hành này tu bồ đề có thể do thân tướng mà thấy như lai chăng thế tôn không thể do thân tướng mà thấy được như lai vì cớ sao vậy như lai đã nói thân tướng tức không phải là thân tướng bởi vì cái thân tướng này không có lúc nào là không bị thay đổi biến hoài cái thân tướng này mà chúng ta có đầy vốn từ hư vô cuối cùng cũng trở về hư vô luôn luôn thay đổi theo tiến trình thành trụ hoại không nếu như có thể nhận hiểu được điều này thì cũng có thể thấy được như lai vậy bạch thế tôn chúng sanh trong đời dị lai nghe được pháp yếu này liệu có thể phát khởi tính tâm kiên cố không thối chuyển chăng không nên nói như vậy sau khi như lai diệt độ năm trăm năm người nào thọ trì giới luật gồm tu tập phước huệ thì mới có thể phát khởi lòng tin kiên cố vững chắc với điều này do vậy nên biết những người này có được căn lành sâu dày như vậy chẳng phải do được dung bồi ở nơi một hai ba bốn hay năm đức phật mà đã vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phật đã giao trồng căn lành những người này chỉ cần nghe được pháp yếu như vậy trong tâm niềm phát khởi sanh lòng tinh thanh tịnh Thiện các đất Như Lai trong mười phương đều hay biết Người đó sẽ được vô lượng vô biên phước đức Vì cớ sao vậy? Vì chúng sanh ấy không còn có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả không có tướng pháp cũng không có tướng phi pháp vì cớ sao vậy vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng là còn chấp ngã nhân chúng sanh và thọ giả nếu còn chấp pháp và phi pháp tức còn chấp ngã nhân chúng sanh và thọ giả thế nên không nên chấp pháp không nên chấp phi pháp bởi do nghĩa ấy như Lai thường nói Các ngươi muốn thoát ly ba cõi Ra khỏi luân nguồn Nên xuất gia tu đạo Làm vị tỳ kheo mới có thể lĩnh hội được Giáo pháp mà ta tuyên thuyết Các ông nên biết Pháp ta đã chỉ dạy còn ví dụ như chiếc bè để qua sông Muốn đến Niết Bàn Pháp còn phải bỏ Huống nữa là phi Pháp Này tu Bồ Đề Như Lai thực có chứng đắc Quả vô thượng chánh đặng chánh giác chăng Như Lai có nói Pháp chăng Như con hiểu qua nghĩa Phật nói Không có Pháp nhất định Tên là vô thượng chánh đặng chánh giác cũng không có pháp nhất định như lai có thể nói vì cớ sao vậy vì pháp như lai không có tướng để chấp không thể nói chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp vì cớ sao vậy vì tất cả bậc hiền thánh khi nhập vào cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt trên mọi mặt đều không có phân biệt Này tu Bồ Đề Nếu có người dùng của báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí người ấy được phước đức nhiều chăng bạch thế tôn rất nhiều vì cớ sao vậy vì phước đức ấy khi chuyển thành công đức bồ đề viên mãn thì vô lượng vô biên chẳng thể tính kể được. Thế nên Như Lai mới nói rằng, công đức rất nhiều. Nếu như có người nghe được Pháp yếu này Tin sâu không nghi ngờ Tiếp nhận Và y theo những chuẩn mực ấy Để tu tập trong cuộc sống cho đến truyền bá rộng rãi giáo nghĩa trong kinh thì sẽ được phước đức thù thắng siêu diệt hơn vô vàng lần so với phước đức dùng của báo đầy cõi tam thiên đại thiên thế giới để bố thí vì cớ sao vậy tu bồ đề mười phương ba đời tất cả chư phật chứng được quả vô thường tránh đặng tránh giác đều dựa trên pháp nghĩa này mà được thành tựu tu bồ đề cái gọi là phật pháp ắt phải khế hợp với căn cơ mới được đắc lực nếu không kế cơ vậy thì phật pháp đó chẳng được gọi là phật pháp tu bồ đề người chứng được thánh quả tu đà hòa còn bảy lần sanh đi sanh lại trong cõi trời người rồi mới được thoát khỏi tam giới không còn luân hồi những người ấy có khởi nghĩ thế này ta được sơ quả tu đà hoàng chân không vậy đâu bạch thế tôn vì cớ sao vậy? Tu Đà Hoàng là nhập lưu mà không có chỗ nhập. Chẳng nhập sắc thân, âm thanh, khí vị, mùi vị, tiếp xúc và ý niệm cùng bất kỳ cảnh giới ngoài tâm nào nữa. Thế nên mới được gọi là quả vị tu đà hoàng. tu bồ đề tư đà hạt hay khởi nghĩ thế này ta được quả tư đà hàm chăng bạch thế tôn không vậy đâu vì cớ sao vậy vì người chứng đắc quả tư đà hàm sau khi một lần sanh lại cõi trời người thì sẽ được thoát ra ba cõi như vậy mà nói theo tướng của pháp thì vốn không thật có cái quay lại cõi trời người cho nên những người này mới đắc được thánh quả ấy gọi là tư đà Hà. tu bồ đề a na hàm hay khởi nghĩ thế này ta được quả a na hàm chăng bạch thế tôn không vậy đâu vì cớ sao vậy người chứng quả a na hàm không còn sanh lại nhân gian mà sau khi hết thọ mạng ở cõi trời sắc giới thì sẽ được xuất ly tam giới không còn luân hồi cũng không còn trụ nơi chỗ bổn lai và nhật lai thế nên mới được gọi là anahata tu Bồ Đề Những người chứng được quả A-la-hán Đã thoát ly tam giới Không còn luân hồi Có hay khởi nghĩ Thế này Ta được đạo A-la-hán chăng? Bạch Thế Tôn Không vậy đâu Vì cớ sao vậy? thật không có pháp nào tên là a la hán để có thể chứng đắc vì sao vậy vì nếu a la hán khởi nghĩ ta được đạo quả a la hán tức là còn chấp tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh và tướng thọ giả đức phật đã nói do con bất luận như thế nào cũng không tranh luận cùng bất kỳ ai là bậc đệ nhất trong số người tu hành là bậc đại a la hán ly dục đệ nhất mà con không khởi nghĩ như vậy bạch thế tôn nếu con có khởi nghĩ như vậy thế tôn ắt chẳng nói con là người ưa thích hạnh a la nhã chánh vì con không có hành vi đó cho nên Thế Tôn mới nói con là Người ưa hạnh A-la nhã tu bồ đề như lai thủ xưa ở chỗ đức phật nhiên đăng đối với pháp có sở đắc chăng Bạch Đức Thế tôn Không đâu Như Lai ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng Đối với Pháp không có sở đắc Tu Bồ Đề Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng Bạch Thế Tôn Không vậy đâu vì cớ sao vậy? Cái gọi là trang nghiêm cõi Phật Tức là không phải trang nghiêm cõi Phật Thì mới được gọi là trang nghiêm cõi Phật Thế nên tu Bồ Đề Các Bồ Tát lớn đã phát nguyện trên cầu làm Phật Dưới giáo hóa chúng sanh nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh Không nên trụ nơi sắc sanh tâm Không nên trụ thanh hương vị sục pháp sanh tâm Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia Tu Bồ Đề Dí như có người Thân to như núi Tu Di Vậy thân ấy có tính là lớn chăng? rất lớn bạch thế tôn vì cớ sao vậy cái mà phật nói là thân lớn ý nói cái lớn không có ranh giới không có hình tướng mới thật gọi là thân lớn đề tu bồ đề như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát số sông Hằng lại bằng số cát ấy như thế thì số cát của các sông Hằng ấy thật có nhiều chăng Bạch Thế Tôn Rất nhiều Chỉ cát của một sông Hằng Đã nhiều vô số Quấn chi là số cát trong tất cả bao nhiêu sông hằng kia này tu bồ đề như lai nói lời chân thật nay ta bảo thật với ông nếu có người thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới Bằng số cát của những sông hằng kia ra mà bố thí Thì được phước nhiều chăng Bạch Thế Tôn Rất nhiều không tính được Nếu người thiện nam thiện nữ Đối với kinh này tin nhận dân làm theo và giảng nói rằng Phước đất này nhiều hơn phước đất trước Nếu có người y nơi kênh này Diễn thuyết chỉ bốn câu kệ trong kênh này thôi Thì tất cả thế gian trời người Atula đều cung kính, cúng dường, cũng giống như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống gì là người trọn hay thọ trì đọc tụng kinh này, nên biết người ấy đã thành tựu pháp tối thượng để nhất hy hữu. Nếu kinh này ở nơi nào cũng như có Phật ở nơi đó không khác Người thọ trì đọc tụng bộ kinh này Cũng giống như những đệ tử đáng tôn kính của Phật không khác Bạch Thế Tôn Bộ kinh này tên là gì? Chúng con nên phụng trì như thế nào? Kênh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Do nhân duyên cái tên như vậy Các ông cũng nên tin nhận phỏng trì Vì cớ sao vậy? Phật nói bát nhã ba la mật Tức không phải bát nhã ba la mật Ấy gọi là bát nhã ba la mật này tu Bồ Đề Như Lai có nói Pháp chẳng Bạch Thế Tôn Như Lai thật không có nói Pháp Này tu Bồ Đề Số bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên thế giới Có được xem là nhiều chăng Bạch Thế Tôn Rất nhiều Nói đến các bụi nhỏ ấy Như Lai nói không phải là bụi nhỏ Cho nên mới gọi là bụi nhỏ Như Lai nói thế giới Thật không phải thế giới Thật ấy mới gọi là thế giới này Tu Bồ Đề Có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn Không vậy đâu không thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói 32 tướng, tức không phải là 32 tướng vĩnh hằng bất diệt. Không có lúc nào không bị thay đổi và vô thường biến dị. Ấy mới gọi là 32 tướng. Này tu Bồ Đề Nếu có người thiện nam, người thiện nữ Đem thân mạng Nhiều như số cáp của sông Hằng Để bố thí thì được phước đức rất nhiều Nhưng cũng không nhiều Bằng người đổ giới kênh này Tin nhận thọ trì và phóng hạnh Cho đến vì người khác mà giảng nói Chỉ bốn câu kệ thôi Đức Thế Tùng rất ít có Hôm nay Phật nói Pháp sâu xa di diệu Khó nghĩ bạc Con từ trước đến nay Chưa từng được nghe qua kinh điển cao thâm khó lường như vậy Bạch Thế Tôn Nếu như lại có người được nghe kinh này Có thể sanh lòng tinh thanh tịnh sâu sắc không hề hoài nghi như vậy người này cũng hiểu thấu thực tướng của dạng pháp trên thế gian thành tựu được công đức ít có bậc nhất mà thế tôn nói thật tướng các ấy tức không phải tướng thế nên như lai nói tên là thật tướng Thế Tôn Nay còn đối với nghĩa lý Lý luận của kinh này Có thể tin hiểu phỏng hành Không lấy làm khó Nếu đời sau Khoảng 500 năm Lúc đó có những chúng sanh Được nghe kinh này Tin hiểu thọ trì Người ấy ắt là có ít bậc nhất Vì cớ sao vậy? vì người này không còn có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả vì cớ sao vậy vì tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả đều không phải là thật tướng lìa tất cả tướng mà an trụ trong cảnh giới như như bất động tức gọi là chư Phật Động thị, động thị Nếu lại có người tiếp nhận kinh này Độ giới ý kinh Không kinh không hại Không sợ Nên biết người ấy rất là ít có vì cớ sao vậy như Lai nói đệ nhất ba la mật Chứ không phải đệ nhất ba la mật Mới gọi là đệ nhất ba la mật Tu Bồ Đề Nhẫn nhục ba la mật như Lai nói không phải nhẫn nhục ba la mật Ấy mới gọi là nhẫn nhục ba la mật Vì cớ sao vậy? Thủa xưa ta bị vua ca lật Cắt đứt thân thể Ta khi ấy không có tướng ngã Tướng nhân tướng chúng sanh Tướng thọ giả Vì cớ sao vậy? ta thuở xưa khi thân thể bị cắt ra từng phần nếu còn có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả lẽ nên sanh sân hận chính vì vậy các vị bồ tát muốn trên cầu làm phật dưới độ chúng sanh thì phải lìa các tướng mà phát tâm vô thường tránh đạo tránh giác chẳng nên trụ sắc sanh tâm chẳng nên trụ thanh hương dị số pháp sanh tâm chẳng nên sanh tâm không chỗ trụ nếu tâm có trụ ắt là không phải trụ thế nên phật nói tâm bồ tát không nên trụ sắc mà bố thí tu Bồ Đề Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh Nên như thế mà ngộ thiền Như Lai nói tất cả các tướng Tức không phải tướng Lại nói tất cả chúng sanh Chỉ là do các duyên hòa hợp mà sanh Tức không phải cái gọi là chúng sanh Như Lai nói mỗi lời đều là chân thật, không hư dối Lời như lý như pháp Lời trước sau chẳng khác Tu Bồ Đề như Lai được Pháp chăng? Pháp này không thật, không hư Nếu Bồ Tát tâm trụ nơi Pháp Mà làm việc bố thí Thì như người giàu trong tối ắt không thể thấy Nếu Bồ Tát tâm không trụ Pháp Mà hành bố thí thì như người có mắt lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi thấy các thứ hình sắc này tu bồ đề ở đời sau nếu có người hay ở trong kinh này mà thọ trì đọc tụng kim cang bát nhã ba la mật kinh chư phật mười phương dòng trí huệ phật ắt thấy biết người ấy liền thời gia trì hộ niệm cho họ người này dưới sức gia trì hộ niệm của chư phật sẽ thành tựu vô lượng vô biên công đức này tu bồ đề nếu có người thiện nam thiện nữ buổi sáng buổi trưa và buổi chiều đem của cải bằng số cát của sông Hằng ra mà bố thí. Như thế cho đến vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp. Phước đức do điều này mà đem lại cũng chẳng bằng phước đức của người nghe kinh điển này tính thọ phổn hạnh vì lòng tin không nghịch huống là người biên chép thọ trì độc tụng Vì người mà dạng nói Thì phước đức của người ấy Không thể nghĩ lược được Này tu Bồ Đề Tóm tắt mà nói Kênh này có công đức vô lượng vô biên Không thể nghĩ bàn Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói Vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói Vì người phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác mà nói kinh này Nếu có người hay thọ trì đọc tụng hoặc rộng về người nói kinh này mười phương như lai ắt biết người ấy liền thời gia trì hộ niệm người ấy người ấy cũng nhân đó mà được thành tựu công đức không thể lường không thể tin không có bờ mé không thể nghĩ bàn những người như thế mới chân chánh được xem là gánh giáp gia nghiệp của như lai truyền thừa gia tài pháp vô thường tránh đặng chánh giác của như lai vì cớ sao vậy tu bồ đề nếu người tu hành thích pháp giải thoát cho chính mình tức là chấp ngã chấp nhân chấp chúng sanh chấp thọ giả tức thời đối với kinh không thể lắng nghe thọ trì đọc tụng và vì người mà giảng nói tu bồ đề bất luận ở nơi nào chỉ cần có đặt kinh này thì tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường. Cũng nên biết chỗ đặt kênh này tức là tháp, tất cả mọi loại đều nên cung kính. Làm lễ dây quanh dùng các thứ hương hoa mà rải cúng nơi ấy Nếu có người thiện nam thiện nữ Thọ trì đọc tụng kinh này Nếu bị người khác kinh chê Người này do tội nghiệp đời trước Lẽ ra phải đọa trong đường do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thành tựu quả vị phật Này tu Bồ Đề Ta nhớ thuộc quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp Ở trước Đức Phật Nhiên Đăng Ta được gặp tám trăm bốn ngàn muôn ức na do thà các Đức Phật Ta đều cúng dường thờ phụng Không sót một vị nào nếu là có người ở đời mạt pháp sau này hay thọ trì đọc tụng kinh này được công đức độ với công đức cúng dường chư Phật của ta trăm ngàn phần chẳng bằng một ngàn muôn ức phần cho đến toán số thí dụ đều không thể bằng Này tu Bồ Đề Nếu người thiện nam người thiện nữ Ở đời mạt Pháp sau này Có người thọ trì đọc tụng kinh này Được công đức Nếu ta nói Cho dù hoặc có người nghe tâm tức cùng loạn Hồ nghi không tin Này tu Bồ Đề Nên biết Kinh nghĩa này không thể nghĩ bằng nên quả báo cũng không thể nghĩ bằng Bạch Đức Thế Tôn Người thiện nam, người thiện nữ Phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác Làm sao an trụ làm sao hàm phục cái tâm kia? người thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên sanh tâm như thế này ta nên diệt độ tất cả chúng sanh nhập vào cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt diệt độ tất cả chúng sanh nhập niết bàn rồi mà thấy không một chúng sanh nào diệt độ vì cớ sao vậy này tu Bồ Đề Nếu Bồ Tát còn có tướng ngã Tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả ác không phải là Bồ Tát Vì cớ sao vậy? Này tu Bồ Đề Thật không có pháp phát tâm vô thường Chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề như lai ở nơi phật nhiên đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác trần bạch thế tôn không vậy đâu như chỗ hiểu của con qua nghĩa phật nói phật ở nơi phật nhiên đăng không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác đúng như thế như thế này tu bồ đề thật không có pháp để như lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác Này tu Bồ Đề Nếu có pháp khiến Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì Đức Phật nhiên đăng ác công thọ ký cho ta được thành Phật Vì cớ sao vậy? Như Lai là chỉ cho chứng biết được bản tâm Luôn luôn là như an trụ trong cảnh giới vô di tịch tịnh cứu cánh viên mãn nếu có người nói như lai được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề thật không có pháp phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác Ở trong ấy không thật không hư Thế nên Như Lai nói tất cả Pháp Hữu gì trên thế gian Đều là sự hiển thị của Phật Pháp Mà cái gọi nhất thiết hữu di Pháp này Không phải chúng sanh có thể hiểu được Này tu Bồ Đề Nói tất cả Pháp đó tức chẳng phải tất cả pháp này tu bồ đề nói tất cả pháp đó tức không phải tất cả pháp nên gọi là tất cả pháp cũng giống như ta đã nói đến thí dụ thân người cao lớn lục trước Thế Tôn Như Lai nói thân người cao lớn Thật sự không phải nghĩa thân lớn Này tu Bồ Đề Bồ Tát cũng như thế Nếu nói lời này Ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh ắt không gọi là Bồ Tát vì cớ sao vậy? Vì thực không có pháp tên là Bồ Tát Thế nên Phật nói Tất cả pháp hữu di trên thế gian Tất cả pháp không ngã Không nhận, Không chúng sanh Không thọ giả Nếu có Bồ Tát nói lần thế này Ta sẽ trang nghiêm cõi Phật Ấy chẳng gọi là Bồ Tát Vì cớ sao vậy? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật Tức chẳng phải trang nghiêm Ấy gọi là trang nghiêm Nếu Bồ Tát thông đạt Pháp vô ngã Như Lai gọi đó là chân thật Bồ Tát Này tu Bồ Đề Như Lai có nhục nhãn chăng Bạch Thế Tôn Như thế Như Lai có nhục nhãn Này tu Bồ Đề như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn Như thế Như Lai có thiên nhãn Này tu Bồ Đề Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn Như thế Như Lai có huệ nhãn này tu Bồ Đề Như Lai có pháp nhãn chặt Bạch Thế Tôn Như thế Như Lai có pháp nhãn Này tu Bồ Đề Như Lai có Phật nhãn chăng Bạch Thế Tôn Như thế như Lai có Phật nhãn Này tu Bồ Đề Như trong sông Hằng có bao nhiêu cát Phật có thể nói là cát chăng Bạch Thế Tôn Như thế Như Lai nói là cát Này tu Bồ Đề Như trong một sông Hằng có bao nhiêu cát Có những sông Hằng bằng số cát như thế có các thế giới của phật bằng số cát của những sông hằng ấy như thế thật nhiều chăng bạch thế tôn rất là nhiều trong các thế giới phật đầy dẫy như thế có tất cả chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm Như Lai thảy đều biết Vì cớ sao vậy? Như Lai nói các tâm Đều không phải tâm Ấy gọi là tâm Vì cớ sao vậy? Này tu Bồ Đề Tâm quá khứ không thể lưu giữ được Tâm hiện tại không thể lưu giữ được Cho đến tâm vị lai cũng không thể lưu giữ được Nếu có người đem bảy báu đầy dạy cả tam thiên đại thiên thế giới Dùng bổ thí Người ấy do nhân duyên này Mà được phước đức nhiều chăng Bạch Thế Tôn Đúng vậy Người này do nhân duyên đó Mà được phước đức rất nhiều Này tu Bồ Đề Nếu phước đức có thật Như Lai tức không nói là Được phước đức nhiều Do phước đức không thật Nên Như Lai nói Được phước đức nhiều Này tu Bồ Đề Có thể do sắc thân mà xem xét một người có chứng đắc Như như bất động của Như Lai hay chăng Bạch Thế Tôn Không vậy đâu Không thể do sắc thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Đầy đủ Xem thấy một người có hay không Chấn nhập cảnh giới như như bất động Tự tại của Như Lai Vì cớ sao vậy? Vì sắc thân chẳng qua chỉ là do đất nước, gió lửa, không khí Năm đại này là nguyên tố cơ bản kết hợp với nhau mà thành. Hơn nữa, dù sắc thân đó có đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, một ngày nào đó cũng bị quả diệt. Nhưng vì thể hiện có thân tướng, nên mới nói là thân tướng của túc viên mãn. Này tu Bồ Đề, có thể do các tướng mà đoán biết một người đã chứng nhập cảnh giới tự tại như như bất động hay chăng bạch thế tôn không vậy đâu không thể do các tướng mà đoán thấy một người đã chứng nhập cảnh giới như như bất động vì cớ sao vậy như lại nói các tướng đầy đủ Tức chẳng phải đầy đủ Ấy gọi là các tướng đầy đủ Này tu Bồ Đề Ông chớ bảo Như lại Khởi nghĩ thế này Ta sẽ có nói Pháp Chớ khởi cái nghĩ ấy Vì cớ sao vậy nếu có người nói Như Lai Có nói Pháp Tức là phỉ bám Phật Không hiểu nghĩa ta đã nói Này tu Bồ Đề Cái gọi là nói Pháp đó Thật không có Pháp có thể nói Đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh Lại cũng do nhân duyên mà mà không có nhân duyên thì cũng chẳng có Pháp có thể nói Ấy gọi là nói Pháp Bạch Thế Tôn Chúng sanh ở đời dị lai Nghe nói Pháp thâm sâu này Có sanh lòng tin kiên cổ bực thối chăng này tu Bồ Đề Chẳng thể nói đó là chúng sanh Cũng chẳng thể nói đó không phải chúng sanh Cái gọi là chúng sanh Lại cũng chỉ do nhiều nhân duyên hòa hợp sanh khởi Nếu các duyên không hòa hợp Cũng sẽ không có cái gọi là chúng sanh Chúng sanh ấy như Lai nói chẳng phải chúng sanh Ấy gọi là chúng sanh Bạch Thế Tôn Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác Lẽ nào là không có được ư? Đúng như thế, như thế Này tu Bồ Đề ta đổi giới vô thượng chánh đẳng chánh giác nhận đến không có một chút pháp có thể được ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác lại nữa dạng pháp trường thế gian này đều bình đẳng không có cao thấp ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu như không có ngã Không nhân Không chúng sanh Không thọ giả Tu tập tất cả pháp là Tức được vô thượng chánh đạo chánh giác Tu Bồ Đề Nói rằng pháp lạc đó Như Lai nói tức chẳng phải pháp lạc Ấy gọi là pháp lạc Này tu Bồ Đề Nếu trong tam thiên đại thiên thế giới Có các ngọn núi tu di chúa Như thế dùng bảy báu nhóm học bằng những ngọn núi tu di ấy Có người mang ra bổ thí Hoặc có người đem kinh bát nhã ba la mật này Cho đến bốn câu kệ Thọ trì đọc tùng vì người mà diện nói Thì phước đức của người này Đối với người trước Người này trăm phần Người kia không bằng một Trăm ngàn muôn ức phần Cho đến toán số Thí dụ cũng không thể bằng Này tu Bồ Đề Ông chớ bảo như lại Khởi nghĩ thế này Ta sẽ độ chúng sanh Vì cớ sao vậy Thế gian thật không có chúng sanh nào Được Như Lai có thể độ ra ba cõi Không còn luân hồi Nếu Như Lai còn có khởi nghĩ đó Thì rõ ràng Như Lai ắt có ngã nhưng chúng sanh thọ giả tướng Này tu Bồ Đề Như Lai nói có ngã ắt không phải có ngã Mà người phàm phu cho là có ngã Mà nói phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu Ấy gọi là phàm phu Này tu Bồ Đề có thể do 32 tướng Mà xem biết người đó Phật hay chăng Bạch Thế Tôn Đúng vậy Do 32 tướng mà xem biết đó là Phật Này tu Bồ Đề Nếu do 32 tướng Mà thấy biết Phật Vậy thì chuyển luân thánh dược Cũng có đủ ba mươi hai tướng tốt Tức là Phật Bạch Thế Tôn Như chỗ hiểu của con Qua nghĩa Phật nói Không nên do 32 tướng Mà xem biết Phật Nếu do sắc thấy tạng Do âm thanh cầu ta Người ấy hành đạo ta Không thể thấy như là Tu Bồ Đề Ông chớ khởi nghĩ rằng Như Lai chẳng do các tướng Cụ túc được vô thượng chánh đặng chánh giả Tu Bồ Đề Chớ khởi nghĩ thế ấy như Lai không do tướng của tốc Mà được vô thượng chánh đặng chánh giác Này tu Bồ Đề Nếu ông khởi nghĩ thế này Người phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác Nói pháp đoạn gì Chớ khởi cái nghĩ này Vì cớ sao vậy Vì người phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác Đối với Pháp không có nói tướng đoạn gì Này tu Bồ Đề Nếu Bồ Tát Dùng thất bảo Đầy cả thế giới Bằng số pháp Sông hằng để đem bổ thí Nếu lại có người biết tất cả pháp là vô ngã được thành đức nhẫn nhục thì bồ tát này được công đức hơn vị bồ tát trước vì cớ sao vậy này tu bồ đề do các vị bồ tát không thọ phước đức Bạch Thế Tôn Thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Này tu Bồ Đề Bồ Tát làm phước đức mà chẳng nên tham trước Thế nên mới nói là thọ phước đức Này tu Bồ Đề Nếu có người nói như lai Hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm Người ấy không hiểu nghĩa của ta nói Vì cớ sao vậy? Như lai đó không từ đầu đến Cũng không đi về đâu Nên gọi là Như Lai Này tu Bồ Đề Nếu có người thiện nam thiện nữ Đèn thế giới tam thiên đại thiên này Nghiền nát thành bụi Ý ông nghĩ sao? Số buổi này thật là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn Rất nhiều Vì cớ sao vậy? Thế Tôn Nếu là buổi thật có đó Thì Phật ắt không nói là buổi nhiều vì cớ sao vậy? Phật nói các bụi đó tức không phải là bụi theo chỗ hiểu của người đời Nhưng vì muốn cho họ hiểu rõ Nên thuận theo cách gọi của chúng sanh mà gọi là bụi Bạch Thế Tôn Như Lai nói Thế giới tam thiên đại thiên Tức không phải thế giới như con người hiểu nhưng vì muốn chúng sanh hiểu nên thuận theo cách gọi chúng sanh mà gọi là thế giới vì cớ sao vậy nếu thế giới thật có thì chẳng qua là do nhiều nhân duyên hòa hợp mà thành khí thế giới như Lai nói khí thế giới tức không phải là khí thế giới nhưng do muốn chúng sanh hiểu được nên thuận theo chúng sanh mà gọi là khí thế giới gọi là khí thế giới là do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành cũng luôn thay đổi chịu sự vô thường biến dị trải qua thành trụ hoại không trong không mà có có lại gì không có và không đều là nhân duyên biến hóa nương nhờ và chuyển đổi cho nhau mà thành chỉ người phàm phu ngu si vô tri tham trước việc ấy mà bỏ qua tính chất vô thường của chúng này tu bồ đề nếu có người cho rằng phật nói ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến Người ấy hiểu nghĩa của ta nói chăng Bạch Thế Tôn Không hiểu vậy Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói Vì cớ sao vậy Thế Tôn nói nạ kiến Nhân kiến Chúng sanh kiến Thọ giả kiến tức chẳng phải ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến ấy gọi là ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến này tu bồ đề người phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác độ với tất cả pháp nên như thế mà biết Như thế mà thấy Như thế mà tin hiểu Như thế mà biện giải Không nên ràng buộc bởi danh tướng Các danh tướng này Như Lai nói phải thấu rõ bản chất của hiện tượng Từ đó hiểu rõ tướng thật của chúng Không bị chúng mê hoặc mà sanh thấy biết điên đạo này tu bồ đề nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng a tăng kiệt để bổ thiện nếu có người thiện nam người thiện nữ phát tâm bồ đề đem kinh này thọ trì đọc tụng vì người mà diện nói thì phước đức người này còn hơn phước đức người kia thế nào là vì người diện nói chẳng thủ nơi tưởng như như bất động việc cớ sao vậy tất cả pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng như xương cũng như điện nên khởi quán như thế Phật nói kênh này rồi Trưởng lão tu Bồ Đề Và chống tỳ kheo Tỳ kheo ni U bà tắc U bà di tất cả thế gian trời người. Atula nghe Phật nói đều rất vui mừng. Tính thọ và dân làm